bên trái resort là một cái um, cái bãi đá rất là lớn các bạn cái này là một cái bãi rong à, với lại những cái rạn san hô nhỏ nhỏ đa số là rong nhiều lắm mình nghĩ là mùa mực với mùa cá nó sẽ về đây nó sinh sản rất là nhiều nhìn trên bản đồ thì mình thấy một cái bãi nước đen đen một cái bãi nhìn nó như là cái rạn san hô vậy nhưng mà ra đây thì toàn là rong không à một địa hình rất là lý tưởng nhưng mà bây giờ có lẽ là không phải mùa cá dù đi dày ờ, đi ờ, gần đó nhưng mà mình cũng phải test mấy cái đá coi nó có dày cái đá nó có bám nhau không có đồ bám không mình mới leo được những cái đá thì rêu quá nhiều quá thì mình không có đứng lên được chừng bây ờ, giờ là 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi thấy mặt trời xuống đẹp không nguyên cái bãi biển nó vàng đây có anh em nào mê biển giống mình không mình rất là mê biển luôn thích nhất là biển xong rồi à, tới núi rừng sông suối đây là khu này là có à, ba căn hộ mới xây mấy căn này là có hai tới ba phòng ngủ thì giá cũng khoảng hai mươi mấy triệu một đêm tính ra thì cái à, phòng của mình vẫn mắc hơn những căn này có một phòng ngủ à, mà tới 12 à, triệu một đêm mình mới câu được một con cá hồng nhỏ này giờ thì thả em nói về với thiên nhiên buổi chiều nguyên cái resort nó lên đèn như vậy rất là dễ thương các bạn nhìn nó cũng ờ, tối tối nhưng mà ai sợ ai thì hay sợ cái gì thì không không có dám đi nhưng mà mình thấy như vậy đẹp nó, kiểu nó nó, nó tự nhiên á dễ thương á giờ về tới phòng của mình rồi nè cũng vậy luôn đường vào thì trang trí bằng những cái đèn nhỏ dưới chân không biết thằng Quang nó đi đâu rồi nó đi câu ở đâu không thấy để tí nữa mình lấy điện thoại mình gọi nó về rồi chuẩn bị tắm rửa ăn tối ăn tối rồi tối đi ra cầu ngâm có nhờ nhà hàng à, nhờ bên quản lý người ta chuẩn bị cho tôm á bên này quản lý nhiệt tình lắm giờ hai anh em mình ăn tối nha mời các bạn hôm nay cũng là hải sản nướng các món nướng có cá chẽm nữa 好。 tối xong anh em mình về nghỉ một tí xong rồi à, đi câu đây vừa lên được con cá à, cá bóng đá cá bóng mú gì ở đây người ta kêu là cá bóng đá cá bóng đá cá bóng mú kêu gộp lại thành cá mú đá hello hello anh em bước qua tháng thứ ba rồi giờ cũng ờ, đi câu nước hôm nay đẹp lắm trong veo à mình đang dùng ờ, con uh, ờ, megabat bắp x vô hàng hồi nãy uh, mở máy rồi mà bấm nhầm cho nên nó tắt nha các bạn dính mới sáng sớm ra quăng đã ăn rồi dây dèo đâu ta dây dèo ở trong nhà mới xả xuống cái bột liền dìu ra ngoài cầu cảng luôn ném nó đó đó chụp hai lần luôn chụp hai lần luôn ê ê ê ê, ê đừng đừng đừng đừng vô ra gấp gấp giùm anh gấp giùm anh kẹp nè kẹp nè kẹp bên này nè nè nè, nè truyền qua đây nè lên xuống kẹp cho vòng vòng truyền tay qua đưa qua bên cầu á từ từ để im đi câu cái lồng em đi nâng kéo con cá lúc nào nó nâng cái dây cái cá nó đã hở lên mặt nước rồi mà con này không bự gì nữa con này là quá ngon rồi ném vô bên nhà hàng nó nhiều lắm luôn á FX90 đừng có sát quá rồi kéo nhấc lẹ lên luôn đừng có cho nó dãy đúng không rồi lên còn mú cà mú rồi ra đó gỡ đi hồi anh dèo một bầy luôn trời mới chưa quay phim nãy giờ nãy giờ bấm cái gì đâu không sáng giờ mấy lần rồi. sáng giờ cứ quên cầm ra đó gỡ đi tập trung vào đó cái cá kia luôn hả? ừ ra đó gỡ rồi rồi hồi anh dèo hết hai con xuống luôn nãy giờ cứ quên bấm máy hoài luôn nữa sao máy quay bấm cái gì đâu không ta cái lúc mà đẹp thì không quay được dạ mấy kỷ niệm em dèo xuống giờ á dạ em cột dây xuống giờ à dạ để em dèo em cột xuống liền ờ, tí nữa tí nữa ấy em cột liền luôn cho lên con nào cột con đó luôn cho đừng có vô cầu đừng vô cầu dạ yeah. gì yeah. không kèm thôi cái kèm đâu rồi coi chừng cái đọt sau nghe ủa nãy giờ nó gỡ chưa xong luôn cái thằng này think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, every day, late at night mình sẽ thử đánh so giết bây giờ mình sẽ thử đánh so giết nha so giết với mình thì cũng có nhiều kiểu, kiểu đánh lắm một là mình ném ra vậy nè xong rồi ờ, để cho mỗi chìm xuống khi mà chạm đáy thì mình sẽ thấy ngay cái kịch một cái rồi mình đánh mình đánh uh, bao, bao nhiêu nhịp tùy thích xong rồi mình lại thả thả chìm xuống đụng đáy rồi đánh lên con mồi sẽ đi theo cái hướng uh, kiểu như zig zag zig zag ấy. nước ở đây cũng cạn nữa các bạn bơi ra cũng ờ, xa nhưng mà cạn khoảng ba bốn mét chắc về đi ăn sáng thôi chứ trời giờ cũng nắng rồi 9 giờ mấy rồi ở trong resort này có hai cái ờ, dòng suối ờ, ở trên núi chạy xuống nước cực kỳ mát luôn có cá có tôm có nhiều con lạ nói chung là lần đầu tiên thấy cái suối tự nhiên mà còn ờ, kiểu như có nhiều sinh vật đó Thank you. mình đang chờ bạn ờ, quản gia của mình qua à, để dẫn mình lên coi những cái căn ở phía trên đồi á để coi nó đẹp như thế nào có thể ờ, chuyến sau mình sẽ quay lại nhân viên ở đây họ niềm nở lắm các bạn kiểu họ không có biết từ chối á. kiểu như lúc nào mình có yêu cầu gì họ cũng đồng ý hết đồng ý một trăm phần trăm dễ thương cực kỳ luôn á <laughs> ban đêm ban đêm nhiều sợ sợ đúng không dạ, nhiều khách người ta sợ lắm chứ ừ. cái đoạn đường là cây không bởi vậy ban đầu ờ, kiến này là anh bút trên cây nè nhưng mà cuối cùng ờ, cuối cùng anh nghĩ là câu cá chạy lên chạy xuống mà leo kiểu này xỉu luôn á em đi hoài em leo còn không nổi nữa <laughs> ừ. căn này là cao chưa ừ càng cao cái view nó càng đẹp ha đúng đẹp. Dạ. Dạ. Ừ. ừ. này là cũng hai người hả là ba cái căn mũi thuyền phải không ừ. ừ. thôi, thôi khỏi coi cái đó đi coi bao view biển luôn bao gọn biển cái tủ gì ừ. đẹp Rồi, ok có bao giờ bạn đi resort mà kiểu bạn không muốn về không kiểu như nhân viên ở đây họ nhiệt tình họ thân thương đến cái độ mà họ coi mình giống như người nhà và tạo cảm giác cho mình cũng giống như vậy luôn cũng coi nhỏ giống như người nhà vậy đó trong một chuyến đi nghỉ dưỡng thì cái sự thoải mái là cái điều cần thiết nhất mà họ đã làm được đây thật sự là cái chuyến đi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình mà An Lâm đem lại. Chỉ có ở An Lâm thôi.